Mình xin ăn cái cháu Ui Chết rồi, thế ông là em rồi <laughs> Thật ra Em ơi, gọi chị nhanh lên Thì bây giờ đang hỏi hỏi tuổi hỏi tên đi, chưa biết gọi thế nào, xưng hô nào Chị đùa đấy, chị 97 bảy. ok, thằng Đức Anh này nữa <laughs> ừ, ừ. Thôi đừng có lòng chị ạ Đấy thật thà như bạn Nam mày tốt đâu đấy thật thà như em nè ui giáp ba đấy ừ. thật thà phát được giáp ba luôn <laughs> kinh khủng thật cái thứ kinh khủng ghê tởm thật giáp ba thật này không ai ui chết vừa nói xong đang bắn nhau rồi em bắn ông ơi bình tĩnh thôi nhà kho chị ơi hai hai nhà kho ơi ơi nay bán muộn tí đi mai mai em được nghỉ mai chủ nhật nhé rồi à, người ta buồn ngủ có mắt người ta chơi thì sao sao mấy chị bé vậy bé không nghe mấy tôi bé à không nghe nó mà Đấy. Ở đâu vậy? Nó chết rồi anh ạ. Không, chưa chết. này còn mà. Em tiến rồi. Bên này. Chết rồi mẹ. Em, em có 4 x này. Anh lấy 4 x không? Mình có hai cái đó bạn ơi. À em ơi. Đâu nó vào đâu ấy? Mình... nhà kho nhà kho có những người nhá ai kho bên những một trăm hai mươi SE đây ông nào đang nói ấy anh đây ông một à số hai nói này ôi trời bọn em số hai số hai ôi đẹp ơi ôi trời bên hướng sáu mươi sáu mươi rồi e sáu mươi kìa xuống đây xuống đây rồi được rồi được rồi có máu chưa chưa chưa có cái gì cả đây có máu này có mỗi ba bình nước rồi. đấy có máu đấy nhặt đi nhặt đi từ từ từ ra cũng được có cả bốn lít đấy có lại nhặt chả đâu tôi đâu có nhặt ờ đâu đâu à đây đây à, ờ, nhặt đây. nhặt này à cái này ô thu nhặt rồi ờ nhặt này cái con người này Ui đạn sinh này còn tốt bụng thế này <laughs> Nghe thảo mai ghê Chết hết chưa? <coughs> Ai rồi đi rồi Một đây ông đi đâu đấy? Nút đi, nút đi đi rồi dạ. đi ông ơi, về nhà thôi Đi đâu đấy? Chiến rồi Chiến rồi Bắn luôn Đây này đây, chết chưa? Sao anh hăng thế? Trời em tí. Mình có tận ba cái cái okay. ba cái bốn x này. Wow. Mình có hai cái trong bạn này bạn gái kia cho mình một cái nên mình không có lòng từ chối nên mình nhặt nốt đây ba cái. Giả dạ đấy. <laughs> đây. <laughs> đây, bốn x kìa. Giả đây, tao mang chỗ khác tôi giấu. Đây. Ông cầm ba cái <laughs> chi. Kỳ ghê. Ê có cái băng đạn vừa thêm và mở rộng này Ờ, lấy rồi, ông tôi nhặt rồi okay. Chả có ma nào cả Cái gì cơ? Không có, không có ma nào cả Ít, ít, ít người vậy Không có đạn bẩy mà Khó quá, em không quen Chúng nào bắn khó cơ ba luôn nè đây qua đây mình cho đạn 7 này đâu mình là ai à quên qua đây cho anh anh cho 7 này anh số 2 này ý tôi hỏi là ông là số mấy anh thế em cái gì số 2 số 2 số 2 không phải hơn tôi một Đang tuổi đâu rồi ừ hơn là hơn mà <laughs> cho đạn 7 đi 20 viên được chưa Được, này còn lấy được không? Rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. 100 viên đây này. 100 viên đây này. <laughs> Ừ, cảm ơn đi. Bãi <laughs> cả hả Thành niên. Ôi giời ơi, tình hình này em cũng đang thiếu đạn đây, anh có đạn cho em. Đạn mây. <laughs> em đùa đấy. Ô thằng kìa. Thằng nào? Không không phải không phải, không phải. Bạn thấy sơ tốc của m sáu cho ờ, mình kia nha. m sáu Cái sơ tốc đằng sau đít đấy. Ông không nạp máu đi em, à? Em lắp rồi. Ờ... Rất tiếc cho anh. Vào thế. Vào thế. Ở đây có ba lô ba này. Đang nạp mà. Trời ơi, em cần một cổng nóng. Ba lô ba nè. À. Ở đây mình vừa viết cái X4 nha. rồi Mấy có mũ ba Chị lấy không? Làm gì đã Chị Con đây thì có rồi Trời em bắn nam Em bắn nam cũ rồi Có ca này để cho em ca Ca này M416 này Cho em có cái đít này Có cái đít súng này Chán thế em bắn nát nát Anh em có, anh có cô bốn không? Có Cho em một cái Vết đâu Vết nhớ vết đâu rồi thôi được để em tìm đây chị nhớ chị phước ở đâu ấy đây chị đâu à? ấy nhở chào không nhớ nữa, để tôi đi tìm đã Thôi đây rồi, đây rồi, đây rồi, em cầm một Ui bo kìa Đi bo kìa Đi Ui, cho, cho kìa Tao cảm giác như là uh, map nó đi chậm hơn sao nhỉ, di chuyển đấy Không, vẫn vậy mà Thế tôi đang chạy rất nhanh mà anh người nặng quá nhỉ Để ba lô to quá người nặng ông mình phát không đấy, cũng đeo ba lô ba ơ ờ, oh, kêu có cái không xe kìa bạn mà à, cái em em gái số 4 còn lấy đạn 7 không thôi 300 viên rồi đạn 7 có nhiều này rồi ôi <laughs> thì vừa à, nãy ông à, ông số 2 à. ông ấy cho ừ. mấy trăm viên ông số 2 không bật mic à lên xe à nói chuyện nãy đấy có mà thế á sao sao ông ông số 2 với ông số 1 giống nhau <laughs> hai ông kia đi bộ nhá <laughs> ok ok chạy bộ cho nó khỏe khỏe khỏe mình khỏe. bây giờ mình đi đâu nhỉ à, ờ, vào, vào đây nhá đừng à, vào cái nhà nào mình vào trong đấy đi vào nhà đi ở ngoài sẽ chết lắm đi vào cái chấm Đất. xanh á kia kia kia hai cái nhà kìa nhưng mà đừng mãi Palova chả thế đầy cho mình đỡ phải chạy mình vào mình nữa. mình mình ở ngoài bo mình nữa. không không chủ động được như chúng nó nữa mình vào đâu vào đây á vào đây nhá em vào cái chấm xanh lá cây được không nhìn đi con ok ok được, đấy vào vào xanh lá cây đi. đi em nghĩ bỏ không biển đấy tôi đi đường tôi từ xe thôi lát nữa tôi quay lại thật không là gần đâu gần đâu chạy qua là được khổ thân anh kia quá để tí là đến ai có thính chưa ở đây canh thính như chị sao ơi. trận sao trận này không có một quả bom cũng chả không có một quả bom là gì luôn trời ơi chị ơi ơi cái bom không? sao sao em không có em không có trên xe ơ thế á <laughs> Chị không biết à? Rớt em bị bỏ rơi. Ơ sao nó rớt tớ ăn nhở? Em cứ như kiểu mẹ chở con xong rồi con rớt mẹ không biết ấy. Kinh quá Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu con. Xe con ơi. Nhanh Đâu? lên đi học muộn rồi. Con chào mẹ. <laughs> Nhanh em mẹ ơi con muộn rồi. Thế sao mẹ rớt ra khỏi xe rồi đấy Lý do gì? Em em em ấy mà. Rồi, đường thật là Mẹ xa. mới mua Ê, xe. Anh này, em đi vào dạ. nhưng mà em, tìm em có cái ờ, có cái can xăng không? Cái xăng xăng nữa. Ừ. Ok. Ui. À, ở đây có xe. Có súng kìa. Có người bắn từ hướng uh, ờ, SE này nhà đi chị bom nổ trúng em em nghĩ vậy Thôi, Em em em vào đấy quẹ đón hai ông kia. Bom nổ kinh thế. Ai có can xong nè. Rồi cứ giữ đấy. Chị Nào, lên xe. Xe tới rồi nè. Lên đây. đó đón ông kia trước. Ok. Đi nào. Lên xe nào. Đi nào. Đi nào. hôm nay làm trò gì đấy? Lên xe. Đang ngắm ở dưới kia có ai không? Có chúng dưới kia mà Kệ đó Không phải ngắm Cái này bắn nhau to đấy Nhà đi Nhà nào 530 Rồi 530 đạn xanh Rồi đợi ở đây đã Một thằng chết vậy? Đừng đùa với tài mang bắn của em À, nó ở đâu ấy? Nó ở đâu ấy? Con ở đâu Ở ấy? hướng SW nha Ra hướng nha mà nhìn thấy SW SW Là nhặt hết bom khói à Ở chỗ nào cơ? Ôi 600 viên đạn xanh Chết Chỗ nào ấy? Ở đâu Anh Ở hướng SW chị ra chỗ em chị ừ. nhìn thấy Ừ nhưng mà nó nấp ở đâu? Ở cái tảng đá kia chị thấy chưa? Ừ. cái đồ cô đụng ấy đang thôi chả thấy gì cả cái cái cái nhà người nấp rồi cạnh cái nhà Làm gì với cái nhà nào? Nó vẫn chưa nốt, trời ơi À, kia rồi Đó, nó đang ừ. nghe kìa Đang chạy à, kìa, kia thằng Việt Thằng Việt đang chạy, thằng Việt đang chạy Mình có nên bắn hỏng xe nó không nhỉ? Vẫn, vẫn còn mà, vẫn còn Bắn hỏng xe nó Em nốt một thằng mà chưa chưa Xe không hỏng à? Gì vậy? xe ở đâu quá. sao cái xe chắc vậy sao không hỏng xe bọc sát rồi có xe chống đạn đấy ở trong map này em nhớ có xe chống đạn có ở trong súng gọi thính có Sai nào baby nó vào tảng đá hướng 240 nha SDK em này mới chuyển anh bắn nốt rồi à không rồi còn thằng nữa cơ hai thằng cỡ nhỉ dám bò bò ra hai thằng á chắc à nó đang bò kìa nó bò kìa bắn chết nó đi tiếp giật luôn tại sao mình không nhìn thấy ai gì mình mình ở đây nấp gốc cây không nhìn thấy rồi bạn là thấy bắn nấp nấp cây, rồi em chả nhìn thấy gì cả mà nó nấp gốc cây rồi đấy có gốc cây cây có hai thằng cơ chắc chúng nó sẽ cứu được đấy à cha nó nó bị bó đốt bó đang vào rồi nha dạ bó đang vào rồi Cẩn thận ở trên đồi hướng E này nhá. Bắn lên lộ vị trí đấy. Ây. Bắn kìa, nó hồi lại đấy. Ngắm đi, chắc nó đang chỉnh trái bo đấy. Ha. Ha gần chết nó gần chết rồi bây giờ nó lại phải chạy qua nó đang ăn máu đấy vừa bắn nó gần chết không cái này đây nhiều hộp quá đi mọi người ơi chưa cần phải chạy nhất mình trong, trong nó đi mà em rồi mình trong mình mình thường những người những người mà kiểu như là kiểu kiểu bo bo bo sát mình mới chạy thì không không chủ động thường dễ bị mai bị bắn ấy ấm kiểu bị uh, bị ừ, bắn chỗ em nào diễn giải em diễn giải dài quá nghe rất là không rồi em thấy rồi chết trời ơi. không chết xong nóc hai thằng rồi thằng nữa nóc hai thằng rồi nó đang có thằng ở đây này xong rồi vừa bắn một thằng ở gốc, cây cũng nốc rồi nó vẫn đang gốc cây hai bốn mươi nốc rồi nha nó vẫn đang chạy kìa trong nhà kia nhá dạ. yeah. nhà nhà thằng, nào thằng nhà đã đâu? luôn có một thằng nào Nhà đắp điêu, nhà đắp điêu. Điêu cháu của ông số 1 à? Trong nhà ấy trong số 1, ông số 1, cẩn thận. Số 1 nha. Đằng sau, đằng sau số 1 kìa. Nó còn nó vậy, số 1 đằng sau số 1. Ông số 1 đó. <laughs> Nghe như kiểu cục tình báo ấy. Đấy, ông số 1 kìa. Thấy chưa? Nó nốc chưa? Còn thằng, thằng nha. Có một thằng chạy ở hướng à, hướng à, N kìa. Anh vào bo vào bo kệ nó đi vào bo cái đi bọn một ơi chạy bo kìa một ơi một ơi một ơi chạy đi chạy không đi, cần phải đi. đi. lấy cái gì nữa đi luôn đi bo đau đấy đây bo này vào nhanh xe này à, lên xe lên xe nào đây đây chị à. ơi à. Chết chị rồi. số mấy nhỉ chị số hai em có sang em có sang từ từ đã ra đó là số 1 á đi đón ở ờ, ngoài đi đi có tính đạn kìa lên một ơi lên lên đi đi đi anh số 1 như kiểu làm dạ. cục tình báo đâu số 2 chứ à anh số 2 đâu mình nhìn mình nhìn thấy thì mình đánh động thôi lên xe em, nào em anh không phải chết rồi đây đây đây đây đây đây ok ok ok chấm đi chấm đi chấm đi ơ đi thẳng qua bo đây đây chạy đi màu xanh xanh nước biển xanh nước biển à thấy bị bắn rồi kìa hay quay ông số hai thôi cho bạn đi, đi qua đi, đi qua đi, cách đây khoảng 50 mét Nó gục rồi, nó sắp chết rồi Em nghĩ là đi bộ Đây, sao vậy? Chỉ, chỉ đồng em Đúng. Có gì kinh vậy? Ô, có tiếng bước chân ở gần đấy nè Có tiếng bước chân ở đây này, Miêu đi đâu vậy? bắt the fuck? Sao bắn vậy? Có chính chân đây, bỏ bỏ xe đi. Đừng đi xe, đi bộ vị trí ấy. Trước mặt kia, số 1 ơi, à, số số bốn này. Ừ, tôi đi đâm nó mà. Số một What? Em. Nó sấy chết giờ. Ở đây có tiếng có chân mà sao có đâu rồi nhỉ? Chết chưa? Chết hết rồi, tôi đâm rồi mà, tôi đâm chết hết rồi. Chắc không? Tháp. Chắc không đây ok Tắt mà Điều sợ đi, đi xe ô tô Lên xe tôi chở đi tiếp nào Ui còn 544 viên đạn xanh nữa Ui dồi ôi bắn rồi Lên đi lên Chết nào, này dạ dạ vừa thôi Chị ơi, bỏ bò đi, bỏ Lên bò Em nghĩ chạy bộ hơn Ôi dồi ôi, chồng ông ấy vẫn nhặt kìa Đi nào cái cái pan thôi, chỉ có pan Ui nét Nét ra bao Xin lỗi mấy ông Xe bộ nhá, xe bộ Chỗ nhá. này là... Thôi Chỗ này là chỗ của mình Sẽ phải, sẽ phải Đúng rồi Không, không, không Đi, đi lên trước mặt này, đi lên bên nồi trước mặt này, bên trái này Bên phải Đi đây Đấy, đi, đi Rồi, thật trong này có người nha, nhiều, quá Có người, nhà kia Có người, có người, có người, có người Ok Bắn bò mẹ Xong, xong, xong, xong Xong, clear, clear Sống làm sao được hay vậy tôi bảo kiểu chỉ trong ngày trong ngày có người mà chết rồi à, đừng nhặt red dot của em ok đừng nhặt red dot của em <laughs> cười ông ông nào lấy cái stock của m 4 của mình rồi mình lấy stock em không cầm ai cần thính không ai cần áo thính không à chết rồi nhấp bo kìa bộ kìa chết rồi có không stock bắn kiểu gì ai ôi ui ui ai ôi ai ai năm người vậy à đâu còn một người chứ thế á? mình ra mình thoải mái đi còn một người thôi tìm nó đi tìm nó giết nó luôn đi còn mình có bốn người ừ. không sao ai còn một ai, người ai, thôi ai tôi còn cái súng gọi tôi còn cái súng gọi thính <laughs> tôi còn bắn đi thì bắn nốt đi <laughs> từ từ đã cho từ từ từ đây chết rồi ê nhưng mà không đây, có đạn trong... mình trong bo luôn này Trời chị sao thấy không có đạn. Phải có đạn mới được. Đạn nha nó. Ui. Mặt lờ mà. Ôi. Chị bị bọn. <laughs> Ông lập tức giật cả mình. Bắn cái mông à. Quay mông về đây. Nào, đừng có vớ vẩn. Trên này. Kia kia nó kia. Trên này nó này. Kia, nó kia nó kia. Đủ, trời em đang dưới núi. Thấy nó chưa? Thấy nó chưa? Nó gần đây. Nó gần đây từ từ từ từ xong rồi trời nhạt quá không rồi sao là em sao là ừ, em ăn? nó ngắm mấy bạn ở ừ, dưới tâm hồn à mất được mình bắn à đâu rồi mọi người ở đâu ấy à đây rồi trên đồ ở trên bên trên này nó ngắm mấy người dưới à mình phải chạy lên đây trời này nhạt quá nhỉ đâm xe chết thắng người kêu là nhạt kỳ ghê <laughs> em ơi cứ tưởng là đâm xe chết nó Mm. <laughs>